Rồi, chào tất cả anh em nha Thì à, ở video ngày hôm nay thì giới thiệu tới anh em một số cái sản phẩm mới trong năm 2023 gần Tết để anh em chuẩn bị về anh em đi đánh bài lá Thì à, ở trước mặt anh em đây là một cái bộ máy đánh bài mẫu mới nhất năm 2023 Dòng máy này là dòng máy cao cấp nhất từ trước đến nay Thì à, những cái dòng máy mới này nó sẽ ra mắt thêm những cái tính năng mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ dễ hơn và cái hiệu quả của nó sẽ được đẩy cao hơn thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em biết được những cái tính năng mới của nó để mà áp dụng trong sòng sới như thế nào thì à, trước tiên về cái phần mẫu máy thì mình có thể cho anh em coi ở đây mẫu máy là nó được thiết kế dưới dạng à, iPhone 13 Pro Max đây giống thật 100% so với cái điện thoại anh em mua ở ngoài thị trường anh em xài nha cái mẫu máy rất là đẹp và máy này được tích hợp full camera ở cạnh sườn này full camera bài đặt bất cứ chỗ nào cũng báo và một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có một cái máy nè đi kèm với lại một cái tai nghe và hai viên pin pin máy này gồm hai viên nha hai viên thì anh em đánh dao động tầm khoảng 4 đến 6 tiếng đánh rất là trâu còn à, về cái phần chức năng đánh bài thì cái máy này mình mở lên cho anh em coi luôn máy này có thể chơi được tất cả các môn bài luôn từ ba cây nè binh sập xám 13 lá thì có binh sập xám nè tiến lên ba cây thì có à, bài cào bài liên và ba cây miền bắc còn à, ở ba cây đôi thì nó có bên Ấn Độ nè bài bủ nè rồi à, cái này là xì dách xì phé nè còn cái này là ngầu hầm đó rất là nhiều trò chơi anh em muốn chơi trò nào thì chỉ cần chọn vô trò đó máy này trò nào chơi cũng được đó là cái phần mẫu máy cũng như là chức năng của máy còn ở cái video ngày hôm nay riêng cái video này thì mình test và hướng dẫn luôn cho những anh em đang chơi bài cào ba lá miền Nam hướng dẫn cho anh em bốn cái cách chơi bài cào đơn giản nhất và chơi nó hiệu quả rất là cao thì à, mình sẽ dự sử dụng máy để mình đánh thì à, khi mà đi chơi thì anh em không cần phải chuẩn bị nhiều anh em đeo theo cái máy này anh em chỉnh chẳng hạn như hôm nay mình đi chơi bài cào anh em chỉ cần chỉnh bài cào đem tới sòng là nó báo cho anh em biết tụ nào lớn tụ nào nhỏ nó rất có nhiều kiểu báo thì ở đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em những cái chức năng chính của nó mật khẩu là thăng 5566 thăng lại vô phần đánh bài nè còn tất cả những cái ứng dụng ở bên ngoài nè Zalo, điện thoại, Facebook anh em vẫn có thể lên mạng coi phim bình thường, gắn sim nghe gọi bình thường. Còn bây giờ đánh bài thì phải nhập cái mật khẩu này vô thì nó mới nổi lên cái phần đánh bài. Mật khẩu đó anh em có thể đổi được nha, thoải mái, bảo mật riêng. Đây bây giờ chẳng hạn như muốn đánh bài cào thì mình vô đây, mình chọn vô phần bài cào. Mỗi bài nó sẽ có một cái mã riêng. Đây, cách chơi đầu tiên để áp dụng đánh bài cào. Đây, trước tiên thì test cho anh em coi về cái tốc độ đọc bài báo bài của máy này trước đi cho anh em thấy được uh, nó có nhanh hay không và nó có báo uh, rộng hay không thì mình nói luôn là cái máy này đọc tốc độ đọc bài của nó chỉ 0.4 giây thôi đặt xuống là nó báo không cần phải đợi nha hạ bài xuống là máy báo không cần đợi và cái camera của máy thì nó rất là rộng anh em đặt đâu nó cũng báo hết đây nè thì bây giờ mình test cho anh em coi thì mình mở ra ngoài đây đặt xuống là báo này anh em nghe không đặt xuống là báo nha không cần cần đợi đó bốn là nhà số 4 lớn đặt xuống nè. đó còn khi mà đi chơi thì những cái âm thanh mà nó báo như thế này thì anh em đeo cái tai nghe này đây là cái tai nghe của máy đánh bài nha tai nghe này thì nó rất là nhỏ anh em đeo vô trong lỗ tai thì không ai có thể nhìn thấy được cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm sử dụng thoải mái và máy khi mình chơi thì mình thoát ra ngoài luôn đó thoát về vẫn báo nha đó tắt luôn nó cũng báo nè đó tắt luôn nó cũng báo còn bây giờ test thì mình mở lên cho anh em dễ hiểu đó còn khi mà đi đánh thì mình sẽ ẩn nó đi cho nó chạy ngầm thôi rồi hướng dẫn cho anh em bốn cái cách chơi bài cào đầu tiên là chơi ờ, bài cào ở những nơi mà cho bán cái thì mình sẽ cho nó báo tụ lớn nhất để mình bán cái về máy này đánh bài cào nếu mà đánh bài cào thì đánh tối đa 17 tụ cứ đủ bài là được thì ờ, ở đây mình chỉnh 4 tụ chẳng hạn như vô trong sòng anh em muốn đánh lên 5 người nè anh em bấm nút lên cái 5 người 6 người đó cái nút tăng giảm âm lượng là thay vào đó nó làm tăng giảm người chơi bấm lên là tăng người bấm xuống là giảm người bỏ xuống nè đó rất là dễ camera nè anh em nhìn nè camera mình đặt trên cái hộp bài này hộp này nó cũng báo nha cái hộp này hơi cao xíu thì kiếm mấy gì thấp hơn xíu đây tầm này nè từ đất lên khoảng 5 con đó đặt lên thoải mái bài cả bốn cạnh bốn chiều đều báo nè đây máy đặt đây cũng báo nè đặt đây báo nè đặt qua đây cũng báo nè rất là dễ đặt gần cũng báo nè đặt xa cũng báo nè đó rất là dễ nha đặt chỗ nào cũng báo hết thì đầu tiên test trước cho anh em coi thử cách chơi bài cào thứ nhất là bán cái bỏ bài xuống nè người ta kinh bài ra nè đang đánh 6 tụ máy nó báo 5 bán cái lấy tụ số 5 2 nè 3 nè 4 nè mình bán cái lấy tụ số 5 là mình lớn đây là cách bán cái nha đó thì nó sẽ báo cho mình một nhà lớn nhất 7 điểm ra còn những tụ bàn thì chắc chắn sẽ nhỏ hơn 7 điểm máy thì báo chuẩn 100 phần trăm bù 3 điểm à, 3 điểm luôn đó rất là dễ nha rồi tới cách chơi thứ hai cách chơi hồi nãy là cách chơi vừa rồi là báo một nhà lớn nhất cách chơi thứ hai là báo hai nhà lớn nhất thì cái này để áp dụng đánh tay con mình đứng ngoài mình ké hoặc là mình có thể bán cái ví dụ như trường hợp à, bỏ xuống này, kinh bài ra nè đó máy báo 4 năm 4 năm thì chia ra một nè hai nè ba nè bốn nè năm tụ này lớn nhất tụ này lớn gì? đó anh em áp dụng như thế nào thì anh em áp dụng đặt tay con thì đứng ké vô những cái tụ bài lớn làm cái thì bán cái lấy lớn nhất hoặc là lớn gì? tụ này lớn nhất máy báo chuẩn 100% 7 điểm 3 điểm những tụ bài này sẽ nhỏ 2 điểm 3 điểm là cái chắc nào ba điểm chạy nè hai điểm nè ba điểm luôn bù nè ba điểm không bao giờ mà phản được chuẩn 100 phần trăm rồi tới cái ờ, cách chơi thứ ba cách chơi thứ ba thì chỉ có làm cái được thôi nha cái này chỉnh 100 phần trăm là tiếng Việt anh em có thể tự tự đọc hướng dẫn và tự xài còn khi mà mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong vòng 15 phút là có thể thành thạo xài được cái máy nha rất là đơn giản cách chơi thứ ba là bỏ lá để cái lớn trước khi chia là bỏ xuống nè kinh bài nè máy báo 4 anh em xả đi bốn lá nè đó rồi bắt đầu mình chia ra là bài mình lớn thôi rất là đơn giản chia 6 tụ đang chỉnh 6 tụ thì phải chia ở ngoài đúng 6 tụ nha chỉnh máy 6 tụ mà ở ngoài đánh 7 tụ là sai 9 điểm nè đó rất là dễ đây là cách chơi thứ ba còn cái cách chơi thứ tư là cái cách chơi hiệu quả nhất báo lời báo lỗ dành riêng cho anh em nào mà làm cái mà nó không cho bán cái không cho bỏ lá mình vẫn có thể chơi được hoặc là những cái vùng miền đa số là anh em miền tây sẽ chơi đánh ăn có cái cái lời cái lỗ thì anh em chơi cái mã chơi này rất là hiệu quả thì anh em nghe thì nó rất là khó nghe nhưng mà khi mà anh em hiểu rồi thì anh em xài nó rất là đơn giản cái này tiếng việt hết và cái cách chơi thì anh em phải biết hiểu về cái cách chơi thì anh em xài rất là ok đây là mã chơi báo lời lỗ để áp dụng đánh bài cào mình đang đánh 6 tụ nha bỏ bài xuống là mình biết mình lời hay lỗ lời thì cầm bài lên chia bình thường lỗ thì xào lại đó bỏ xuống nè kinh bài nha kinh bài ra nè lời nè như cái bán này lời nè 1 2 3 4 5 6 chia thử cho anh em coi bài mình lời nhà cái ăn hết 9 điểm nè đây bài mình 9 điểm nè ăn hết nha rồi lại bán nữa nè cái mã nó chơi này rất là hiệu quả mình vừa bán cái được à, mình vừa làm cái được mà mình cũng có thể vừa đánh ăn có cái được cái lời cái lỗ đánh thì cái mã này rất ok chuẩn 100% nha bỏ xuống nè mấy lời cái lời nè để chia thưởng những cái lỗ cho anh em coi nè quán này cái lỗ nè mình không biết là lỗ bao nhiêu nhưng mà chắc chắn 100 phần trăm là cái lỗ một điểm nè một điểm ăn ai lỗ một nhà nè lỗ hai nhà nè lỗ ba nhà nè lỗ bốn nhà nè lỗ năm nhà thu hết đó đây là cái mã thứ tư để áp dụng đánh bài cào thì nó còn rất là nhiều mã chơi khác nhau thì ở đây thời gian nó không có hạn cho nên mình test bốn cái mã chơi chính bốn cái cách chơi chính để hỗ trợ cho anh em chơi còn anh em nào chơi những cái sòng khó thì mình sẽ có những cái cách chơi nó khác nữa và nó đẳng cấp hơn nữa thì anh em cần lấy hàng thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0909 thì à, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn ở gần à, thì anh em cứ qua nhà mình coi hàng